sao em vẫn còn buồn còn ướt mắt hoen mi lệ còn nặng lòng hoài như thế người nói em chẳng ngu buồn mà trong đêm say lệ tuôn và em nói em chọn cô đơn anh giờ chẳng thể. chẳng muốn nói lòng anh yêu gió biết trai hạt ngọc đêm rơi rồi ai cũng mong hóa giàu vậy nghèo phân ai sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vô tiếc là mình không có nhau tiếc là đời quá đơn đau hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu kiếp này ai đưa đón em kiếp này đôi tay lấm lem sao mà mơ treo cao như hoa hai đường vì lòng anh quá thương em quá yêu em nhất thương em anh đợi em về thề rằng nếu lỡ mai này có xuống vậy với ngôi nhà bóng hình em trong đất vậy mà em đã ra đi phút chia ly mắt thấy mấy khi nào em về lặng nhìn nỗi đau cho tàn đóa hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta trời riêng ta du lịch ca nhắn ai đừng xa con sông khơi xa thuyền có hay sông lặng lòng yên à vẫn đợi thuyền nhớ bên sẽ quay về ngày em đi dòng sóng trôi buồn bã có phải em vội quên đi tất cả ngày sống không còn nhiều khi đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thật mau đau thật đau căn nhà ta cùng thuê ở giờ đây đã có người thuê rồi người ta nhìn thật hạnh phúc còn mình bơ vơ thì mình ngu ngơ em thì qua bận với những 莫挥断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 trong lòng chẳng được vui. lội với giữa bao tố cuộc đời nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi cô đơn trong cuộc vui đông người cô mỉm cười nhưng trong lòng Tình yêu đã phai mờ như hoa nở không màu Càng yêu kéo nhưng lại càng xa cách nhau Đành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mây Hằn lại sâu trong trái tim hao gầy Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra Cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình Thank you. cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ chỉ là nỗi đau thổn thức chỉ là nhói thêm một chút chỉ là nước mắt cứ dưng dưa tìm về ký ức cố xóa đi đoạn tình ban giờ rồi lại trở vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ mãi chìm đắm trong lòng lỡ trái tim vẫn không ngừng nhớ đợi chờ em đến hóa ngu ngơ tình yêu đã phai mơ như hoa nở không màu càng yêu kéo như âm thơm bước về phía nắng ấm tim em thế mà cơn mưa đêm xóa hết kỷ niệm chỉ còn lại xác sợ nỗi nhớ giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vẫn vương tự mình ôm lắng tổn thương riêng mình Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi Là muốn ấp mồm em theo cả cuộc đời Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi Chỉ không có em nên anh đau lòng thôi Người không dám tin tương lai anh thay đổi Sợ theo bước anh em sẽ đơn đau cuộc đời nhiều sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu anh từng nói với em rất nặng lời sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi giờ lớn hơn anh mới hiểu ai cũng muốn cuộc sống không lo toan vì lúc ấy anh quá xoan em nào dám gửi phận cho anh mang sai lầm lớn nhất anh mang trong là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi giờ đây anh đã có tay mưa rơi tâm trí rối bời Nhớ về một người nơi xa xôi Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi Cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi không chia tay nhau mưa rơi rất nhiều Nhói đau còn tìm nào ai thấu hiểu Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà đắng cay thường nói ngày xa anh như lá xa liệt cay ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi một người mỗi nơi tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến ai dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại ai cũng sẽ phải thương đến tương lai để kiếm cho nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vun vỡ thêm một lần nữa giờ anh sẽ không níu tay em lại tình yêu thương ấy dần dần phôi phai chúc em ngày mai hạnh phúc bên đừng giống như anh với em hiện tại mình một người thêm vai nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vun vỡ thêm một lần nữa giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai ngày mai hạnh phúc bên ai đừng giống như anh với em hiện tại nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi anh giờ lệ tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vun vỡ thêm một lần nữa giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai chúc em ngày mai hạnh phúc bên anh đừng giống như anh buồn làm chi em ơi xót xa xin gửi lên trời trời ngày mưa tuôn rồi mang nỗi sự lìa xa đông vơi nở trên kia cao quá mãi mãi không đổ tới nàng bạn dằm tương tư vì ai tiếng mõ vang lên phũ phàng chùa này không thấy bóng nàng bồ đề chẳng muốn nở hoa dòng kinh toàn lưu vạn chữ vì ngàn phù lên mấy thu hồng trần hôm nay xa quá ai ô không thể giải bày hỏi người ra đi vì đâu chắc chắn không thể quay đầu mộng này tan theo bóng phật trả lại nơi ao cà sa Oh. 那渐别的花。 thua hoa niên hợp tan tiếng mõ xưa này rối loạn bồ đề không nghe tiếng nàng hồng trần đã mây độ hoa mắt còn vương màu máu hồng nhan chẳng trông thấy đâu lại một tay ta gõ mõ Mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau Rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa Vội vàng qua để mình mất nhau Ngày đấy ra anh và em chúng ta đừng cố chấp Ngày đấy ra anh và em chúng ta bình tĩnh hơn Ngày đấy ra anh kìm nén mỗi khi mình cãi vã Để hai ta, hai ta sẽ không bước qua đời nhau nhau không gặp nhau không muốn chào mình bước qua đời nhau để lại thương đau để lại vết sâu có xóa mơ được đâu mình đã từng hạnh phúc phải không em ơi mình từng chung lối khô đau không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi Lòng không nói nhưng sao bên trong tim tao nhói nên chặt môi gái ngang vừa tan Hai đưa con đò sang bên xưa vẫn mong Trông ngóng trông vô vọng hả Đắng cay còn đây Sao buông xuôi đôi bàn tay Má hồng hay hay Tại thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy Chót yêu nhau từ thời mộng mơ Tựa vẫn thơ ghi vào trang vỡ Vỡ ban sơ thẹn cùng thương nhớ Bằng tận ta ngây thơ Lối em đi thì ngày một khác Mặc nào không thấy chỉ toàn chúa cha Xuân em tôi sao ra đây hao gầy sơ xác xiết đôi tay ngậm ngùi nơi đây nhìn trời bay duyên mình ai lấy tiếng ai tan tở lòng hiu vắng làn sương khói bao vây tránh do thân phận anh chẳng về lo em hương sáng trời mong ngày tới em vui bên tình